Trên cũng nói phiên tòa lần trước đã vô cùng mất mặt. Nếu lần này xảy ra sự cố, thì không chỉ công ty mới sẽ từ chối anh ta mà bên này cũng sẽ sa thải anh ta. Vì vậy khuyên anh ta nên suy nghĩ lại kỹ. Nhưng Lily bây giờ chỉ muốn đưa tách ra trước công lý. Trời ơi, trời mưa gió đừng có ra đường Cứ ra đường là sẽ trúng gió Xin chào quý khách Ảnh Hồng với lớp giác hơi Quần 12 khu dân cư An Sương, phường Tân Thuận. Đường dn chuyển khu dân cư An Sương. giả hơi giả bình dân. Giác là hết đau liền nha mọi người. Hết nhức mọi liền luôn. giác dạ, hơi đậm luôn ờ, đẫm lân luôn trăm k. nhưng trẻ em giác ít thôi không cần giác nhiều